mày nhặt chết à mẹ gặp đúng tân cổ chào tất cả các bà con đây là bộ quần áo áo trong 300 áo ngoài à 200 ừ. áo đây quần đây 700 nghìn ờ rất Đôi dép triệu tư Quần xịt Quần xịt 200 tổng là bao nhiêu Tổng cả cả em không biết tính <laughs> Nhưng mà sớm sớm 3 triệu Đấy. Anh em nhá Đấy rồi Hôm nay tất cả anh em thị xã lên nhà anh Moi chơi nhá Ở khu 2 Hoàng Cương Thanh Ba Phú Thọ Nếu như em thích đi Tokyo Thì anh sẽ nói arigato Nếu như em thích đi qua Seoul Thì anh sẽ nói annyeonghaseyo Nếu như em thích đi qua Thái Lan nè Thì anh sẽ nói sao qua đi Nhưng mà anh là người Việt Nam Anh thích con gái Việt Nam Nên là anh sẽ đi làm biết anh hùng không Ủa? em anh hùng phải thế nào lúc đầu ạ làm luôn em ơi ôi rồi ơi đã cấp chưa những tháng ngày năm đó